à, tại sao bạn biết đến kế toán Việt Hưng để học ạ? Ờ, qua YouTube, Facebook group hay là được bạn bè giới thiệu ạ? À, em xem trên à, em tìm trên web. Rồi, thế qua thời gian dạ. Vâng. học với giáo viên thì bạn cảm thấy uh, uh, có hiểu hay không ạ? Ừ. Vâng, em thấy dễ hiểu ạ. Dễ hiểu. Kiến thức thì so với kiến thức trước kia thì bạn có thấy được nâng lên so với lúc mình chưa học hay không ạ? Vâng, có ạ. À, thế tự tin của bạn để bao nhiêu phần trăm để à, mình có thể làm cho doanh nghiệp của mình ạ? Bây giờ chắc là tầm 70 phần trăm. Thế à, giáo trình xem thì có dễ hiểu không ạ? À, và mình có đóng góp gì trong phần giáo trình như là giáo viên của trung tâm ạ? Vâng, ừ, vâng em dễ hiểu ạ. Dễ hiểu. Bạn có đóng góp gì cho giáo viên không ạ? À... Bây giờ thì chưa ạ thế còn về phần giáo trình ạ à? giáo trình thì mình có cần đóng góp gì thêm không ạ ừ. à... à, em không ạ vâng vâng thế cảm ơn bạn nhé ừ.